Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tải game Zombie The Tsunami Hack full tiền và kim cương Đầu tiên các bạn vào tải app Zombie The Tsunami Hack Đây app mình đã tải sẵn Mình sẽ để link dưới mô tả Các bạn bấm vào Và nhấn cài đặt Do mình đã cài đặt sẵn Nên sẽ không cài đặt nữa Để tiết kiệm thời gian cho các bạn Bây giờ mình sẽ vào thử app cho các bạn xem đây các bạn bấm vào hình icon của zombie the tsunami nhé điện thoại hơi hơi đắt này các bạn đấy rất ngon điện thoại hơi bị hơi yếu nên vào game chậm một xíu đây, tôi sẽ vào chợ để các bạn xem game hack như thế nào nhé đấy các bạn thấy không tìm kim cương nó lên số hàng tỷ luôn các bạn cứ xài thoải mái không bao giờ hết đây tôi mua thử vài cái cho các bạn xem đấy test nhân phẩm nào rồi vào nâng cấp vào nâng cấp sóng thần mua mũ mua túi mà phải lên cấp cao mới được mua mấy này bỏ qua nhiệm vụ này cứ mua thoải mái thôi thích gì mua đấy rồi với nhân ba người dân mua mua mua có ngàn cái cũng được không bao giờ lo hết tiền mình test thử một mòn nhé wow chết mày nhảy nhảy nhảy cực mượt luôn các bạn điện thoại mình ram có một g thôi chơi như thế này quá ổn rồi Đấy. game này giải trí thì không còn gì bằng cực vui mấy bạn chơi thì mình thấy rất là cuốn mình uh, quảng hay nói tiếng hơi khó nghe các bạn thông cảm có cả máy bay luôn đây về nữa cho chơi thật đấy rất là vui đúng không nó được hết hack full tất cả các bạn cứ chơi thoải mái và mua thoải mái thôi à, tạm biệt các bạn video đến đây là kết thúc hẹn các bạn ở video sau